em nhé cái hàm số y bằng sin x các em chú ý đây hàm số y bằng sin x nó được hình thành như thế nào thì chúng ta có đây quy tắc quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x nhớ nhá đặt tương ứng với mỗi số thực x chúng ta được một số thực là sin x tức là chúng ta thay x bởi một cái số thực nào đó vào đây thì chúng ta sẽ ra được một giá trị sin x là một giá trị được chưa thì quy tắc đó chúng ta sẽ có đâu sin x chạy từ r cho đến r và trên r này chúng ta đặt lấy x thuộc r thì khi đó chúng ta ra được giá trị là y bằng sin x ok chưa các em ra được cái giá trị này y bằng sin x này với mỗi x thuộc r ta tìm được một giá trị tìm được một giá trị y bằng sin x như bằng sin x thì việc đặt tương ứng như thế này thì ta gọi đó là hàm số sin nhớ nhá quy tắc đặt tương ứng như thế này ta gọi đó là hàm số sin và ký hiệu là y bằng sin x nhớ hàm số y bằng sin x và các em để ý ở đây x là thuộc r do đó tập xác định của hàm số luôn luôn là r đúng chưa tập xác định của hàm số là R. Đó. Vậy chúng ta đã biết thế nào là hàm số y bằng sin x rồi. À, cách cho này, cách cho x này và cách đi tỉ mỉ. Tức là với mỗi giá trị của x, chúng ta thay thay vào, thay giá trị đó vào, vào cái sin này thì chúng ta tìm ra được một giá trị. Đó thì cách cho như vậy người ta gọi là hàm số y bằng sin x. Bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu tức là đi khảo sát cái hàm số y bằng sin x này từ cái tập xác định chiều biến thiên cho đến đồ thị của hàm số và một số cái yếu tố đặc biệt của hàm lượng giác các em chú ý nha bây giờ chúng ta bắt đầu đi nghiên cứu này <clears throat> sự biến thiên và đồ thị hàm số y bằng sin x hàm số y bằng sin x đồng biến trên khoảng nào nghịch biến trên khoảng nào Tập xác định nó thì chúng ta biết rồi đúng không? Tập giá trị là gì? Đấy, hàm số này là hàm số chẵn hay lẻ. Đó, và từ đó chúng ta tìm ra được đồ thị của nó. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ các em quan sát đây, thầy có cái đường tròn lượng giác. Được chưa? Trên đường tròn lượng giác này, thầy lấy một điểm M và nối O với M thì khi đó tạo thành góc O M O và cái trục OX này tạo thành góc này. Góc giữa tạo bởi OM và T